một ngõ vắng xôn xao lầm trong lòng tôi đây một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm đau thương một đám na tung bay khắp phương đầy bao quang một chùm vì lắm mai lên hội chưa hè loan vì muốn vào nằm trong lòng cô nữ một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tấm hương một đám na thu vàng đất hương đầy hoa vang một dù hoa chưa lắm xuân sao hà lòng tôi tôi yêu người là một hậu hoa nam tôi yêu người là một chợt bay bao la vì nắng mai lên mình một chiều hè non nước vì muốn nói với nhau nên nhìn nhau được đúng năm